Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Rất lâu rồi mình không làm một cái video tip hay là hướng dẫn cho anh em một số mèo trong game mùa online Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng quay trở lại với anh em về một chủ đề mới thì cũng phải là mới Cũ thì cũng không phải là cũ và rất nhiều anh em bàn luận đó là chính là đối với set rút set billion sút hay là tất cả các set rút thấp hơn thì chúng ta nên sử dụng tay socket hay là dùng tay excel lần kèm theo khi mà set rút của chúng ta chỉ có bốn món đây anh em có thể thấy chỉ có bốn món thôi nhé chỉ có bốn món là đồ thần và món còn lại là đồ excel lần thì tương đương với món excel lần này thì chúng ta nên dùng tay socket hay là tay lần và đối với tay socket thì chúng ta nên dùng sheet gì và làm sao để có sheet thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em từ đầu đến cuối gần như là khá là đầy đủ về cái việc úp sheet này luôn ok bắt đầu để chúng ta có được một viên sheet để có thể khảm vào cái socket thì socket thì có thể là có một hai hoặc là ba socket ba lỗ để chúng ta có thể khảm thì đó là việc hên xui của khi mà anh em có thể đi trên anh em nhặt được hoặc là anh em đi săn bot ở đây thì mình có một cái tay là ba socket rồi để úp ra được một viên xích một như thế này thì chúng ta làm như thế nào đầu tiên chúng ta sẽ cần một món đồ thân cộng 4 trở lên và một món excellent cũng là cộng 4 trở lên nha anh em sau đó chúng ta sẽ đến với map chúng ta sẽ di chuyển đấy đến góc 3 giờ đây chúng ta gặp npc sheet master nhập vào và để có thể tạo được sheet thì chúng ta sẽ nhấp vào ô là sheet extraction và chúng ta đưa một cái đôi thân vào nhấp chuột phải đấy đưa một đôi sao lần vào sau đó chúng ta sẽ cần một viên harmony một viên ngọc crest và một viên ngọc trao đó, chúng ta sẽ tạo ra được là một viên ship và viên ship này sẽ là random đấy, bây giờ chúng ta sẽ dùng combine đi đây một viên ship ai giảm hư hỏng đây mình sẽ để ra nó ra đây nha anh em rồi sau khi anh em có được cái viên ngọc nguyên tố này viên ship ai này thì chúng ta sẽ cần phải mua cái khuôn đây nhé khuôn đây Sophia này cái khuôn rồi mua một cái chúng ta sẽ quay trở lại với sụp master nhầm nhầm chúng ta sẽ quay trở lại với npc ship master ngay nhé đây npc ship master của chúng ta đây chúng ta sẽ chọn tiếp vào dòng combine ship để chúng ta ép cái viên ngọc nguyên tố này vào cái khuôn đây và chúng ta sẽ được một viên xích một đó anh em thấy hay không rồi đây là cái cách mà để có thể kiếm được xích đơn giản nhất là anh em có thể tự tạo từ đồ lần và đồ thần và một số viên ngọc ngoài ra chúng ta cũng có thể nhận được xích thông qua bot bot đít tất cả các loại bot trong server và đi bc hoặc là cc thì chúng ta đều có thể nhận được cái xích từ level 1 đến level 3 rồi nếu như mình có xích một nhưng mà mình muốn úp lên ship đây 6 này ship 7 của mình đây ví dụ như vậy thế chúng ta sẽ cần làm như thế nào để có thể nâng cấp ship lên thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em luôn chúng ta sẽ chọn vào dòng cuối cùng đây đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có room tím hay là room được úp xích thì bên room úp xích này tương tự chúng ta có thể đi bc hoặc chúng ta có thể mua đây chúng ta sẽ mua một cái socket a này cuộc room Sophia này đó mình sẽ mua thử một cái cho anh em thấy đây là mình đang chơi server chỉnh luôn nha anh em rồi sau khi chúng ta có một viên sheet úp thì chúng ta sẽ mở nó ra bằng cách nhấn chuột phải vào cái cục uh, à, room này ok đây chúng ta sẽ nhận được auto từ 1 cho đến 5 viên nha nhé chứ không phải là một viên như vậy đâu đây mình mua cả thứ hai cho anh em thấy thêm cái nữa đi một lần mua sẽ có một ngàn rút đây mở lại thứ hai xem ui giờ đen thế vẫn là một tiếp lại nữa mình một thử anh em thấy luôn rồi đó anh em thấy không ba viên này đó cho từ anh em có thể mua nhiều xong rồi anh em mở đá rồi sau khi có viên đúng Sophia này thì chúng ta nhận vào dòng gần cuối cùng đi lên thứ hai là Six Sophia Exchange nâng cấp lên đó và nếu anh em muốn nâng cấp viên nào ví dụ ở đây mình sẽ có một viên skill attack này một viên excellent dam này một viên giảm độ bền này đấy và một viên là ag đó viên win này đây rồi bây giờ mình sẽ nhấp ví dụ mình muốn nâng cấp cái viên ờ, ag này lên thì mình sẽ đưa viên ag lên đầu tiên đó mình sẽ nâng cấp viên này nha và viên này là viên thứ hai chúng ta sẽ là viên phù giống như up và ờ, enter vậy nhé đó rồi cầm bài fail khi mà thất bại khi mà thất bài chúng ta sẽ mất đi nguyên liệu tức là mất đi viên xích thứ hai còn cái viên ag của chúng ta sẽ không mất đi đó em thấy chưa đó đó bây giờ mình có một viên xích hai tương tự mình up lên xích ba up lên xích bốn cứ tương tự tương tự dần dần dần dần như vậy thì chúng ta sẽ nâng cấp được xích lên đó em thấy à em thấy đơn giản không rồi sau khi có xích thì chúng ta làm sao khảm vào trang bị đó ở đây chúng ta sẽ khảm vào cái tay socket của mình đấy thì chúng ta sẽ chọn vào dòng sheet sphere application à, chúng ta sẽ đưa cái món của chúng ta lên à, và chúng ta lựa chọn cái dòng đầu tiên mà chúng ta muốn úp sheet là gì ở đây mình muốn nói với anh em á sheet thì nó sẽ có bonus đó nhưng mà bonus sẽ không nhiều từ 14 24 hay là 30 mấy điểm hay là 10 mấy điểm thôi vì hên xui của anh em và để có được bonus thì chúng ta sẽ phải khám logic theo thứ tự ví dụ đối với áo quần thì bonus sẽ là tăng phòng thủ hoặc là tăng thêm máu đó. nếu như mà tăng thêm máu thì chúng ta sẽ phải khám theo thứ tự xích từ 1 đến 3 của chúng ta là viên đất viên gió và viên nước thì chúng ta sẽ được thêm số được chúng ta sẽ được bonus đó. nếu như không được thì chúng ta thảo ra úp lại đó. cái thứ hai là tăng phòng thủ thì tăng phòng thủ sẽ là nước đất và gió đó. thì để cho anh em dễ hình dung hơn thì mình sẽ à, cái hình ảnh của nó vào đây đó em hình là em màn hình cho anh em thấy đó, anh em sẽ dễ hình dung được là nên cần những cái biến xích nào để có được bot thì riêng mình thì đối với B, DK của mình ấy, mình muốn thử nghiệm là nên dùng tay socket hay là tay sao lần và đối với tay socket thì mình ưu tiên là dòng DD dòng giảm đam dòng phản đam và dòng máu dòng tem tăng bích bởi vậy mình sẽ không cần lấy bot vì xích của mình sẽ là xích ờ, bên này là bên ớt này anh em thấy không bên thứ hai là bên đam đến giảm đam này bên thứ ba là bên rep bây giờ mình thử nghiệm cho anh em là mình sẽ mình mình, mình sẽ lấy là ờ, tăng hp nhé mình sẽ lấy tăng hp đầu tiên là mình sẽ khả bên ớt vào đó cầm bài đó chúng ta sẽ tạo một viên ớt tăng hưu 41 viên thứ hai đó bên thứ hai là mình sẽ lấy là một viên gió đúng không theo thứ tự đó. viên thứ ba mình sẽ lấy là một viên water đây ví dụ mình lấy cái giảm đan level 7 của mình xích 7 đi đó. xem có bonus không ồ chưa có nếu như mà chưa có nhé nhé chưa có thì à, bonus cấp 1 khi mà chúng ta có viên xích 4 trở lên nhé nhé xích 2 là sẽ không được đâu xích 4 trở lên mình quên rồi anh em quên đó anh em từ viên xích 4 trở lên đó, nếu như mà anh em úp nhầm thì sao úp nhầm thì chúng ta sẽ tháo xích ra đấy ví dụ mình sẽ tháo cái viên hai của mình ra đó tháo đó tháo ra lại đấy nhá thấy không bây giờ mình trọng cái ô viên socket hai bây giờ mình lại chuyển sang dòng sit application đó mình khảo khảm biến ai vào đây đó bây giờ mình sẽ có là hưu tăng 41 giảm ở ờ, à, khoảng 30 phần trăm và giảm 30 phần trăm đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng mang đồ lên bây giờ có một cái so sánh nhỏ nhỏ đây mình sẽ so sánh bước thứ hai là mình sẽ so sánh giữa cái tay này và cái tay socket như anh em có thấy dòng trên cùng tay socket thì có giáp là 131 nhưng mà tay sao lần của mình sau khi khảm thêm harmony thì nó thêm được 50 đẹp là đẹp của nó lên tầng là 536 lần đó nên khi mà anh em sử dụng socket là anh em sẽ phải đánh đổi cái lượng đẹp mà anh em mất đi ví dụ nếu như mà mình dùng tay sao lần này lượng đẹp của mình bây giờ là 13.647 đó anh em thấy không tiếp tục bây giờ mình sẽ thử với tay số két rồi chỉ có là 11.564 thôi là 13.647 và trừ 11.564 nó sẽ bằng tâm là 2.000 đấy 2.000 cho 2.000 chúng ta sẽ mất cái 2.000 đét nhưng mà đổi lại anh em thấy này anh em sẽ phải nhìn vào cái dòng rep này đó rep về lại là resolution rate này giảm đam này và phản đam bây giờ mình thả xuống anh em thấy nha đó cái này xuống còn 17 và 15 thôi đó. giờ mình mang cái này lên thì nó sẽ không thay đổi anh em thấy không nhưng mà vì cái tay của mình nó có đẹp cái option cái ốp á rồi đẹp basic rate đó đó nên nó sẽ tăng vào đẹp basic rate của mình lên 164 này mình thả xuống anh em thấy này đấy còn 1552 thôi nhưng khi mình mang bay socket lên thì cái lượng dep basic của mình sẽ không không được tăng lên nó giúp mình sẽ vẫn giữ nguyên đổi lại chúng ta sẽ có được giảm đam nhiều hơn thêm được 10 phần trăm tùy thuộc vào cái lượng six level mà anh em ép vào cái tay socket này phản đao mình bây giờ lên 27 lần đây là mình đang khảm là six 667 ok đó là các bước đầu tiên đó trên đây là những cái hướng dẫn cho anh em úp viên xích từ viên từ cây ngọc nguyên tố ép vào khuôn các xích một và từ xích một nâng cấp lên các xích level cao hơn và bây giờ chúng ta sẽ có một bài test PVP để xem cái lượng tám chúng ta phải nhìn vào khi mà sử dụng socket và khi sử dụng tay lần là như nhau hay là khác nhau và cái nào sẽ có lợi hơn bắt đầu thôi Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một bài vẹt nhỏ nhỏ khi mà đi trên level hay là đi đánh nhau với quái hay còn gọi là PVM để xem cái tay Brilliant Knight Glovet Excellent và tay Socket Storming Glovet có 15 hit và đều xích 667 để xem cái nào có lợi hơn Rồi, ban đầu chúng ta sẽ sử dụng với tay Stone Đây mình sẽ cần kiếm một em quái Đây, để xem lượng đam mà chúng ta phải chịu là bao nhiêu bảy đi nào đấy mình thu nhận lên tí đấy bảy lẻ tám bảy bốn mươi sáu mươi bảy sáu chín hai bảy trăm lẻ sáu bảy sáu sáu sáu tám bảy sáu năm sáu sáu hai mốt rồi chúng ta sẽ đạt được từ 621 cho đến 766 đó đường đau phải chịu nữa nhé tâm tâm đấy đã dùng trên 600 rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tay sao lên này 551 569 573 ui 483 kìa anh em tốt hơn rất là nhiều 564 638 đối với tay á đối với đối với tay à, sao lần anh em thì lượng đẹp chúng ta cao hơn lượng basic đẹp cao hơn thì chúng ta sẽ phải nhận đám thấp hơn là từ 483 từ 483 này cho đến là 600 này, tầm 600 này. đó 585 đi tầm 585 thì 600 này rất là tốt tốt hơn rất nhiều so với tay Stone nguyên anh em rồi đó là đối với test PVM bây giờ con pvp thì như thế nào chúng ta hãy cùng test ngay bây giờ ngay và luôn một hai ba bốn năm sáu lần một là sáu phát nha nhé tiếp lần một sáu phát một hai ba bốn năm sáu lần hai cũng là sáu phát đấy nhé <clears throat> lên 3 này lần 26 1 2 3 4 5 6 đưa 6 phát là 5 nhé nhé đều không sử dụng mình sẽ không sử dụng ờ, pentagram ở đây để nhầm lần, rồi bây giờ chúng ta sẽ test với tay sau lần nhất một hai ba bốn năm năm hit, ok năm hit, lần hai một hai ba bốn năm ui ừ, bốn mà gần chết luôn này anh em tiếp nha anh em chúng ta sẽ cùng test tiếp như vậy là lần một và lần hai của chúng ta đều là 5 lần là 5 đâm là chúng ta đều chết một hai ba bốn năm năm lần ok